một ngàn lẻ một câu chuyện lớp học. Chuyện thầy tôi. Hello mấy cưng. Over. Nani? お前はもう死んでいる。Sao mà đó?